saffron, nhị hoa nghệ Tây, tên khoa học là Crocus sativus thuộc họ diên vĩ, được trồng rộng rãi ở Iran. Saffron chứa hơn 150 hợp chất dễ bay hơi, trong đó có crocin, hợp chất gần như chỉ tìm thấy ở saffron tự nhiên. Theo nhiều nghiên cứu, saffron có một số tác dụng quan trọng về mặt y học như ngừa lo âu, ngừa trầm cảm, chống oxy hóa, chống tăng huyết áp, chống ho, chống viêm và giúp tinh thần thư thái. Saffron là gì? Nhị hoang đại Tây là loại cây trồng lâu đời có nguồn gốc ở vùng Tây Á và Địa Trung Hải, hiện được trồng nhiều ở Iran, ngoài ra còn có Hy Lạp, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ. Phần nhụy hoa của cây được thu hái tỉ mỉ để tạo thành saffron, nhụy hoa nghệ Tây quý hiếm và đắt đỏ nhất thế giới, được phong là hoàng đế của các loại gia vị. Nhụy của hoa nghệ Tây thu hoạch thủ công bằng tay vào mùa thu. Để có một cân nhụy hoa, người ta cần khoảng 170.000 bông hoa, tương đương 68 cân và trên 40 giờ làm. Lịch sử Việc sử dụng nhụy hoa nghệ Tây xuất hiện từ bình minh của lịch sử nhân loại. Trên đảo Thera của Hy Lạp, từ 3.500 năm trước đã xuất hiện những bức tranh tường miêu tả một nữ thần Minoan giám sát việc sản xuất và áp dụng một loại thuốc được làm từ nhụy hoa nghệ Tây. Tại Trung Quốc, từ năm 2600 năm trước công nguyên đã đề cập đến tác dụng chữa bệnh của nhụy hoa nghệ Tây trong một cuốn sách. Người Ai Cập dùng nó để chữa bệnh, làm nước hoa, thuốc nhuộm và nấu ăn. Người Ba Tư cổ đại thì tin rằng Saffron chữa được chứng trầm cảm và thường pha vào trà nóng. Vào thế kỷ thứ 8, người Hồi giáo mang thứ gia vị này đến Tây Ban Nha và nó được sử dụng trong các món ăn cao cấp cho đến nay. Trong thời phục hưng, những hoa nghệ Tây thực sự có giá trị ngang bằng vàng. Vì sao saffron lại quý giá? Mỗi cây nghệ Tây chỉ có 4 hoa, mỗi bông hoa có 3 nhụy. Cây nghệ Tây không thể tự sinh sản. Để nhân giống, luôn cần phải có sự hỗ trợ của con người nhị hoa nghệ Tây cũng chỉ sinh sản ở vùng khí hậu khô và có thổ nhưỡng phù hợp, đất bề mặt khô nhưng ở dưới tơi xốp như ở Iran, Tây Á và một số quốc gia vùng địa Trung Hải. Việc thu hoạch cũng phải thực hiện theo một cách hoàn toàn thủ công. Để có một sợi nhị hoa quả thực không hề dễ dàng gì. Nhưng quan trọng nhất, saffron đắt đỏ và được săn đón nhờ những công dụng tuyệt vời của chúng trong sức khỏe và làm đẹp. Những tác dụng được phản hồi phổ biến nhất liên quan đến giấc ngủ sâu, cải thiện nội tiết tố nữ và giải rượu, giá trị trong y học. Nhị hoa nghệ tây được y học cổ truyền thừa nhận một số tác dụng với cơ thể người như an thần, trừ đờm, kích thích tình dục, hỗ trợ điều trị những bệnh như tiêu chảy, tổn thương tim, hạ đường huyết, giảm mỡ máu. Bên cạnh đó còn giúp cải thiện hệ miễn dịch, giảm chứng mất ngủ, tiểu đường, hen suyễn và trầm cảm, thậm chí có thể làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer Tên chống lão hóa của nó đã được các nữ nhân thời xưa dùng để làm đẹp, trong đó có Cleopatra. Y học hiện đại cũng thừa nhận rằng trong saffron có chứa crocin là một chất oxy hóa mạnh có thể làm giảm đau, chống viêm, cải thiện hệ thần kinh và tăng sức đề kháng. Nếu bạn thấy clip này có giá trị, đừng quên like và subscribe để ủng hộ chúng tôi nhé. Bình luận để đặt câu hỏi hoặc góp ý để chúng tôi làm tốt hơn trong những video sau. Xin chân thành cảm ơn.